thánh thơ từ thiên đình bài số 20 nhâm dần 22 sáng lúc 6 giờ 22 phút ngày 12 tháng 11 năm 2021 Con ơi những ngày tháng tới rồi đây vòng vây siết chặt cho kẻ vô thần đó trời đã định ngày về sắp tới cho kẻ vô tâm vô thánh vô thần không biết thờ phục tổ tiên tổ quốc thì trời không cho cơ hội sống sót bởi nay là chót của thời mạt pháp kỳ ba lần cuối những ai không tin vào trời vào phật cõi giới tâm linh thì nạn tới kỳ sẽ không thoát được cảnh khổ chàng lang gia đình tán tác vợ con bỏ xác và rồi tất cả cùng phải xuống dưới nấm mồ địa ngục thời gian sắp tới nay mai xảy ra nhiều người sẽ phải rơi vào cảnh khổ không cửa không nhà không vợ không con không nơi nương tựa bởi đó thời chiến đang đà ập tới kinh tế sập sàn, rắn nhân khổ nạn nông nghiệp tán hoang thì sao thoát được những cảnh cơ hàng sẽ sắp xảy ra thời gian sắp tới xuân qua hạ tới đồng ruộng khô cằn đất đá nổi trôi lũ lụt kéo về ôi thôi cảnh khổ tán tác đau thương cuộc đời nổi trôi của kẻ vô thần nằm trong cảnh đó những người giàu có cũng không qua được người nghèo dù khó mà tâm trong sạch thì sẽ được trời tiểu vớt con dại lên thuyền bát nhã ai ơi năm tới nhâm dần hai hai là năm đất trời có nhiều thay đổi tai nạn khắp nơi cháy nổ liên hồi cùng với xâm lăng làm cho đất nước trở nên tơi bời dân tình tán loạn hoảng hốt kêu trời thì ơi con hỡi giờ này là lúc cho con ngoái lại nhìn mình nhìn người mà sửa cái tâm tâm mà thời biết ý đẹp lời hay nhẹ nhàng nhấn cách thời con ắt sẽ an nhiên tự tại trước sóng cuộc đời trước mọi biến thiên thời con sẽ qua được kiếp nạn नहीं